xa là vui Trời ơi mấy bạn ơi hôm nay Phong vui quá mấy bạn ơi Mấy bạn biết tại sao Phong lại vui nó như vậy không Trời không nói sao bạn biết đúng không Mấy <laughs> bạn thấy trên tay của Phong đang cầm cái gì không Đây chính là kim cương đó mấy bạn ơi Kim cương đó Thì như bạn nào mà xem video của mình nhiều Thì chắc bạn cũng biết rằng là <laughs> Từ trước đến giờ á Tiền youtube của Phong á Sau khi mà Phong làm youtube xong Mỗi tháng lãnh lương Phong đều phải nộp tiền lãnh lương của Phong cho Sammy Sammy là người giữ hết tiền lương của Phong cho nên là phong rất là thích ăn KFC nè rất là thích mua đồ chơi nè nhưng mà không có tiền các bạn ạ à. bởi vì sao bởi vì các bà chằn Sammy giữ hết tiền của mình đó bạn ơi cực kỳ bực bội luôn á bây giờ phong có nghĩ đen là ba viên kim cương mọi người ạ à. đấy ba viên kim cương nha mình giấu Sammy không cho Sammy biết bây giờ mình sẽ đem kim cương này đi mua KFC để ăn nha bạn trời thèm quá trời thèm luôn ủa Sammy làm gì ngoài kia vậy Phong cận TV đẹp trai hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đâu rồi tới đây tới đây đi nào gì vậy ta ủa có chuyện gì vậy ta sao tự nhiên hôm nay sammy lại khen mình đẹp trai nhờ bình thường bạn cứ kêu mình là phong cận mập như heo mà hôm nay tiện khen mình đẹp trai có phải là sammy đã nhận ra được vẻ đẹp trai của tôi đúng không đúng rồi trời ơi tôi tôi thấy ông đẹp trai đó giờ chứ giờ tôi cho quên thôi, nói từ quên mất các bạn ơi ừ. phải giấu kim cương vô không cho Sammy biết là mình đang giữ kim cương ok giấu vô giấu vô ừ. à, giấu vô à, à gì vậy Sam này nói nghe nè thấy hôm nay á, là thấy ông gọi là gì ta hốc hác quá à đó nên tôi quyết định là tặng cho một món quà lấy lại giúp ơi ông lấy lại tinh thần được ờ, trời ơi tặng quà quà gì đâu quà đâu quà đâu quà đâu đây đây, quà đâu? đây trời ơi cái gì muốn kiếm quà sâu kia vậy đây quà đây nè phong ông chỉ cần gặt cái cần gạt thôi là quà sẽ tự bay lên cái đó rồi à, quên lộn quà sẽ từ trên trời rớt xuống đó ông hứng cái tay vô là ông, ông được là ông lấy được luôn á phàm <laughs> trời cái gì đâu mà quà từ trên trời rơi xuống hả nghe hấp dẫn quá vậy chứ cần gạt cần gạt này được phải không Trời ok ơi, này tôi thuê người ta đem trực thăng thả xuống luôn á chứ không đưa ông tận tay vậy không ui đã vậy ok đâu thử cái thử cái. hey, rồi, đâu quà đâu rồi quà kia ai da ai da trời ơi cái gì vậy Sammy đau muốn chết luôn á à, cái gì đây này thì à. dám giấu kim cương à thấy chưa à. đánh một đâu có đâu có đâu có đâu có đâu đâu tôi quánh trời ơi trời nè nè trả rồi Bà bảo rồi lần nào mà có tiền rồi đưa tôi giữ tôi mua đồ ăn cho cứ giữ tiền trên nét là sao giờ đi ăn cắp xe hay trên nét đây ừ. Hả? Ờ, tôi tính ra là tiền lương của tôi là mỗi tháng tôi làm tôi đưa cho bà hết trơn rồi có mấy viên kim cương bà cũng lấy với tôi nữa Trời ơi trời người ta giữ giúp cho người ta mua đồ ăn giúp không chịu mệt ghê luôn à khổ ghê bà giữ mới bao giờ bà trả tôi đâu ủa mà cái gì đây trời bà làm cái món quà cái gì mà nguyên cái đe từ trên trời rơi xuống đập vào đầu tôi vậy hả à? trời trời đây là món quà tình yêu từ trên trời đất xuống dành cho ông chứ sao ừ, trời ơi gì nữa cái đồ đáng ghét tôi nói cho bà biết nha bà là lấy kim cương của tôi rồi tiền lương của tôi bà lấy hết rồi tôi đã không nói rồi bây giờ còn dám cho tôi nữa bộ bà không biết rằng tôi là thánh cho trong làng hero team hả bà mà gây gọi là thù chút oán với tôi là chắc chắn là một ngày á bà phải chịu quả táo quả báo trời ơi trời ông nói chuyện nghe mắc cười của phong ơi trời ơi trời ông chọc lét tôi tôi cũng mắc cười đó phong ơi nói gì ông là người chon giỏi nhất trong heo tim mà trời xin lỗi ông nghe ông chon ơi người cũng nít ngon biết huống trò trò nông xưa là xưa xưa cũ vậy sợ xưa diễm ơi vậy ai mà hả? em vậy luôn hả hay vậy luôn hả dạ, được không? rồi bà nhớ câu này á nha đừng lần sau mà tôi mà cho lại đừng có khóc á nha Thôi trời trời đây Sammy Đào khẳng định trăm trăm Sammy hơi bị pro Phong cận nút thì không Phong cận luôn gà Sammy được. pro nhá Được được được bà nhớ đó bà nhớ mặt trời tôi đó liêu liêu đồ trời ơi <laughs> Trời ơi tức quá mấy bạn ơi bà Sammy Mình có ba viên kim cương mà bà cũng quyết tâm bà lấy lại cho bằng được nữa <laughs> Thôi được Nếu như Sammy đã quyết định gây thù trước án Muốn gọi là thách đấu Gọi là những cái người nào cho giỏi nhất trong làng này chung với mình Thì được Xem sức mạnh của phong cận đây <laughs> Mấy bạn hãy cùng nhau Xem mình sẽ làm cái gì tiếp theo nha trời ơi tức quá các bạn ơi tức ơi là tức luôn quá thời luôn tôi bực mình bực mình bực mình hết sức luôn các bạn ông bà của chúng ta thường hay nói rằng đừng bao giờ đụng đến lòng tự trọng của một người đàn ông đúng như vậy bây giờ mình rất là tức luôn bạn ơi tiền lương của mình đó nha sammy đã lấy hết rồi mà bây giờ ngay cả quỷ đen của mình sammy cũng lấy luôn rồi mấy bạn fan ở trên kênh á cứ hay bảo mình là trời ơi anh không sợ chị sam anh không bị chị sam ăn hiếp thế này thế nọ dạ. thật sự là mình rất là bực rất là tức luôn cho nên ngày hôm nay <laughs> nhưng cơ hội sammy mới vừa cho mình và đã thách thức mình có thể cho ngược lại Sam chính vậy cho nên hôm nay mình sẽ tiếp tiếp tục gọi là xây nhà an toàn nha các bạn nha nhưng mà nhà an toàn của mình lần này không phải là chống lại quái vật không phải chống lại yêu quái mà nhà an toàn của mình hôm nay sẽ chống lại sammy nha các bạn nha và tất nhiên rồi mà nhà an toàn hôm nay của mình sẽ không phải là một ngôi nhà đâu mà mình sẽ dùng hết tất cả những ngôi nhà ở trong làng hero team này từ nhà siro nhà kairon nhà simi nhà kamui dùng hết tất cả nhà mọi người để xây nhà an toàn cho mình luôn nha và mình đã xây xong rồi các bạn ạ à. à, à, à. bây giờ mình sẽ gọi là giới thiệu cho bạn từng cái nhà an toàn từng cái bẫy của mình và mình sẽ dùng nó để cho sammy nha các bạn nha ok thì à, cái nhà đầu tiên thì mình nghĩ rằng là mình sẽ giới thiệu cho bạn là nhà siro đi ok nhà siro có một cái đặc điểm rất hay chính là có cửa tự động các bạn ạ à. mình chỉ đứng ở đây nè đó là cửa tự động mở ra đấy sau mình đi vô đây rồi mình đóng cửa lại tít đó cửa tự đóng lại nè các bạn ơi đấy và nhà của siro thì mình đã thiết kế cho nó một cái bẫy rất là hay luôn bạn ơi nhà siro á có một cái đặc biệt ở đây là nó có một cái à, thang máy nha các bạn nha thì cái thang máy này khi mà chúng ta bấm nút á chúng ta có thể đi xuống dưới được nha bạn đó xuống dưới nè đấy rồi ok Một tí nữa bạn Mình sẽ gọi là tìm mọi cách để đưa Sammy xuống dưới đây Thì Sammy sau khi xuống dưới đây nè các bạn Thì mình có chuẩn bị ở đây Một cái camera để mình có thể quan sát Sammy ở bên dưới này Và ở đây mình đã chuẩn bị một cái bẫy rất là hay luôn các Các bạn xem nè nha Đây đập ra nè Đó mày thấy gì chưa ở dưới này mình có để một đống TNT luôn các bạn ơi Rất là nhiều TNT luôn, cực kỳ nhiều luôn nha Và mình sẽ dụ Sammy xuống đây Sau đó mình sẽ bấm nút một cái là Sammy sẽ nổ BOOM đấy thì Sammy tất nhiên rồi Sammy sẽ bị TNT nổ và Sammy sẽ sợ mình luôn <laughs> nhưng mà mình nghĩ rằng chắc là một cái bẫy chưa đủ đâu mình còn xây nhiều lắm tí nữa mình giới thiệu cho các bạn xem thì ở đây nè khi mình xuống dưới đây làm cách nào mà mình có thể thoát ra ngoài được bởi vì nếu mình ở dưới đây luôn á thì Sammy sẽ gọi là bị nổ chung với mình luôn thì mình cũng sẽ bị nổ cho nên mình đã chuẩn bị ở đây mày thấy có gì không không thấy gì hết đúng không thật ra nó có một cái cửa bí mật ở đây nè bạn đấy <laughs> một cái cửa bí mật nha các bạn nha đấy và trong cái cửa bí mật này chúng ta sẽ có một căn hầm chúng ta chui lên trên và ở trên này chúng ta có một cái cửa bí mật nữa thì cái cửa bí mật này chính là một cái à, cửa làm bằng cỏ bạn ơi che lại là không ai biết nó là một cái cửa luôn các bạn ấy và ở chỗ này mình cứ chuẩn bị một cái nút mình chỉ cần gạt cái cần gạt được một cái thôi là sẽ bum một cái nổ banh luôn các bạn ơi đấy và sammy sẽ bị dính cái bẫy này của mình và nếu như Sammy vẫn chưa biết sợ Vẫn tiếp tục gọi là đuổi đánh mình tiếp á Thì mình còn cái bẫy tiếp theo nha bạn Đây mình sẽ cho bạn xem Cái bẫy tiếp theo thì mình nghĩ rằng sẽ là ở nhà của à, Sammy nha bạn nha Đó mình sẽ gọi là lấy độc chị độc Đó mình sẽ dùng chính ngôi nhà của Sammy để cho anh Sammy luôn Đấy thì cái nhà Sammy thế này nè Khi mà Sammy đuổi theo mình á Mình sẽ chạy trên lầu à và lên trên đây đấy lúc này á thì sammy tất nhiên rồi sammy sẽ tưởng rằng là sammy đã bắt được mình rồi và mình sẽ giả vờ mình xin lỗi sam chủ ơi sam mới tha tôi tha tôi sam sẽ rất là gọi là vui khi mà bắt được mình bạn hiểu không nhưng mà không bả đã dính bẫy của mình rồi ở đây mình có chuẩn bị một cần gạt nữa các bạn mình chỉ cần gạt cái cần gạt một cái thôi là nó sẽ xuất hiện nguyên một cái bẫy lava ở bên dưới <laughs> và cái bẫy lava này á rơi xuống dưới cái thành heo quay nướng luôn các bạn <laughs> đấy bạn thấy mình ghê không bạn thấy mình đỉnh không ở nhà sammy mình còn xây được bảy nữa đó ghê không ghê không rồi ok và nếu như sammy dính hai cái bẫy của mình mà sammy vẫn còn muốn đánh mình vẫn còn muốn đuổi theo mình đánh mình thì chúng ta sẽ đến với cái bẫy tiếp theo nha các bạn nha cái bẫy tiếp theo là bẫy nào đây đây mình sẽ cho bạn xem uhm, bẫy tiếp theo sẽ là bẫy nhà của camui bây giờ mình sẽ bay về nhà camui nha các bạn nha ok thì à, nhà camui thì là một cái ngôi nhà làm bằng cây mọi người nhìn rất là đẹp luôn và cái bẫy này á, ở đây mình cũng đã chuẩn bị một cái nút cần gạt. Đấy. Thì mình chỉ cần gạt cái cần gạt một cái thì ngay lập tức ngôi nhà của Camui sẽ có một cái à, điều rất là đặc biệt xảy ra với ngôi nhà này và cái điều đặc biệt này một tí nữa mình sẽ nói cho bạn biết sau tại vì nếu mà mình bật mí hết luôn thì không còn gì thú vị nữa đâu. Bạn muốn biết nhà Camui sẽ có cái bẫy gì thì bạn hãy nhớ gọi là ngồi xem hết video này thì bạn sẽ biết được nha ok còn bây giờ thì à, à mình sẽ tìm một cái gọi là chuyện gì đó để mình cho sammy trước để cho chăm sammy gọi là giận sammy đuổi theo mình thì lúc đó mình sẽ dẫn sammy mấy ngôi nhà này để mình cho nha bạn nha ok rồi sammy à bà dám gọi là đụng đến lòng tự trọng của tôi bà dám lấy quỷ đen của tôi lấy hết tiền lương của tôi bây giờ tôi sẽ cho bà biết thế nào thánh cho nhất làng đầu tiên phong cận <laughs> <laughs> trời ơi mấy bạn ơi bạn nghe giọng cười của mình bạn nghe ác không bạn ác đập không <laughs> bởi vì ngày hôm nay phong sẽ trở thành người ác nhất ở trong làng herotin Mấy bạn có thấy cái gì ở trên đầu của mình không đây chính là một cái bộ tóc giả mà mình mới vừa mượn simmy các bạn bạn cũng biết là simmy gọi là rất là quy bu luôn simmy hay gọi là cosplay các bạn cho nên mình mượn simmy cái máy tóc giả nè mình đội vô nè để mình gọi là cosplay thành người khác các bạn ơi bây giờ thì mình sẽ biến hình cosplay cho các bạn xem nè nha một hai ba Hey, chill Đó, mấy bạn thấy không? Mình biến thành một em gái vô cùng dễ thương, đáng yêu luôn nè Trời ơi, nhìn dễ thương các bạn dễ thương mặc dù có hơi mập mập một điểm xíu nhưng mà rất là đáng yêu luôn Đấy, và ngày hôm nay mình có mượn Simi gọi là cái à, quán à, trà sữa của Simi nữa bạn Hôm nay nha, mình sẽ giả dạng làm à, cái gì ta nhân viên phục vụ ở đây Để mình cho Sammy trước Và sau đó Sammy tức giận, Sammy sẽ đuổi theo mình Và mình sẽ bắt đầu sử dụng những cái bẫy của mình Để mình gọi là cho Sam giống như cái bẫy hồi nãy mình giới thiệu cho các bạn rồi đó Ok ok Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau Chọn thầy nào mấy bạn ơi ờ, Ok rồi vô vô vô two thousand years later Ai, sao mà đợi lâu quá mà không thấy Sammy đến quán này ăn ta bình thường á bạn là Sammy à buổi trưa chắc chắn là bà sẽ rất là nóng và bà sẽ đến đây để uống nước. La la la la. la đây đây đây đây rồi đây rồi. ơi. Ủa, ai đây? Tài tài tài tài à, Chào ạ à. khoan từ Quên mất Mình đang đóng vai con gái Mình không thể nào mà nói giọng con trai được bạn ơi à, à, Chào bạn nha Mình à, mình là phục vụ mới được à, chị mèo Simmy thuê vào đây để à, à, bán quán á chào bạn bạn muốn uống gì trời trời trời Simmy thuê bạn hả đúng rồi đó nhìn như đồ giật mỹ vậy trời bán cà phê quán cà phê cute mà sao thuê như đồ giật mỹ vậy Ủa trời, trời ơi chị này chị này không biết gì hết trơn á để, để em nói chị nghe nè tính ra là chị sim thôi em vào đây để bán nước á thì gọi là phải khinh nước khinh đồ nè cho nên là cơ bắp cuồn cuộn chuột nó to vậy thôi á chứ em là tùy mỹ nít nè người ta là con gái mà trời trời, trời con gái thật không sao nhìn đợt tóc thì cắt đồ linh mà sao bên hai chùm vậy dữ vậy trời ơi chơi gì mà chơi chơi mình cứ sọp với vậy em trời ơi mệt có giờ chị uống gì chị nói đi em làm chị nè chị nói nhiều quá mệt người ta muốn tâm sự mà nó nói người ta nhiều chuyện thôi được rồi thôi cho chị ly xin tố bơ được không đó tố bơ hả à, trời ơi chị ơi chết rồi quán em hết sinh tố bơ rồi quán em này có cái món có tên là à, người ta trà sữa bánh rán Doraemon ngon lắm chị ăn không Hả? ủa gì trà sữa bánh rán Doraemon ủa cái món gì mà sao sao chị chưa biết nội vậy con? gì vậy đợi chưa món mới món mới cái món này được à. làm từ bánh rán với sữa tươi ngon lắm chị ăn nha em làm chị nha ừ, rồi rồi cho chị ly nha cưng dạ là dạ. hả ok nè bây giờ em lấy hai cái bánh rán nè em bỏ hai cái bánh rán vô đây nè đó sau đó em sẽ lấy sữa em bỏ vô rồi sau đó em xay lên đó để coi xay lên xay lên Đúng chưa ghê chưa ghê chưa chị thấy không nó xay vòng tròn tròn kìa thấy không nè quả là ngon luôn Đấy, ok, xong Nó dằn cái ly ra ngoài nè <laughs> Ok, em bỏ cái ly vào trong đây đây chị để em xíu nha Múc ly nè đây đây, mời chị Quên mất, quên mất các bạn ơi Mình không thể nào đem cái ly bình thường ra được À, chị đợi em xíu nha Ok, để cái ly đây tạm thời đây đi Đâu rồi ta À, à đây, cái gói thuốc sổ hồi nãy mình mình bỏ vô, bỏ vô, bỏ vô Ok Bỏ gói thuốc sổ vô nè à, à, chị ơi Nước của chị nè Ôi trời ơi, uống cái nước này sao nhìn lại em Nước dạ. người ta là giống kiểu nước màu xanh, màu đỏ hay màu với nước này màu giống màu sơn vậy, thấy ghê vậy Trời ơi, nước này ngon chị, chị uống thử thì bảo đảm chị là chị thích luôn á Rồi rồi, chị uống thử nha cân rồi Dạ, ực, dạ. ực, ực, ực, ực, ực, trời ơi Ngon không chị? Trời ơi, nó có gì bánh rán nè, có gì Dạ. sữa nè có gì chân châu nè Dạ. sao có hạt chân châu nào gì kỳ vậy trời ơi Ờ chị yên tâm đi Hồi Ừ. nãy em không có bỏ chân trâu đi trong nhưng mà em có bỏ thuốc sổ vô á Ôi trời ủa là là là là, sao sao em chị nói nước ngọt chứ chị nói nước chứ đâu đâu uống thuốc sổ đâu là sao em à, là, là, là là có nghĩa vậy nè chị có nghĩa là là là em em em không phải là nhân viên mà em là phong cận nè chị phong cận đấy gì tại sao đứng lại đứng lại quay đứng lại ai đứng lại ui, ui, ôi ngu gì đứng lại chị chị ơi chị chị có sao không chị chị đau bụng hả chị trời ơi đau bụng quá trời ơi bả đi vô trong cái trạm cứu hỏa của ta bả đi nhờ đi nhờ toilet luôn bạn ơi rồi một tí nữa sammy mà gọi là đi toilet xong sam sẽ rất là tức giận và sam sẽ đuổi theo mình và mình sẽ sử dụng những cái bẫy của mình hồi nãy để cho sammy nha các bạn nha bạn hãy xem nhà an toàn của mình cho anh sammy thế nào nha <laughs> Sam ơi, đuổi vào ông đi Sam ơi. Tôi không mà đứt lại, tôi giặt cái dầu ông liền nha phải không? Tôi xào thử <laughs> ông liền nè. Trời ơi, trời ơi. Sợ quá Sammy chân ngắn quá cho nên Sammy đuổi không không theo sao không, không được đúng không? <laughs> Trời ơi, chạy nè, chạy nè, đuổi theo đi, đuổi theo đi. Ủa đâu ta? cắt đuôi rồi bạn ơi <laughs> Đó bạn thấy không Sammy lùng tịch là làm sao mà có thể chạy nhanh bằng phong được Ok Bây giờ mình nhau đến cái bẫy đầu tiên nha các bạn nha Tạm thời mình sẽ mượn nhà có siro này đó Cửa mở ra nè Rồi ok đi vô trong Đóng cửa lại À cửa đóng lại nè Rồi Ui trời thang máy cô vẫn còn mở hả chết chết chết phải đóng thang máy lại sau đó mình mình đi bằng thang máy mình xuống nha bạn nha ok bấm thang máy nè đó leo lên rồi nhảy vô hey rồi bấm thang máy xuống dưới nè Tít. nè <laughs> cái bẫy đầu tiên của chúng ta nha các bạn nha à, Sammy ơi Tôi ở trong nhà siro nè Có giỏi xuống đây đi Ok rồi bây giờ mình sẽ mở cửa bí mật của mình ra chui đây rồi ok mình sẽ núp ở trong đây để để để sammy tới nha các bạn nha phong cận ơi phong cận bây giờ ông ở đâu rồi hả đặt bây giờ vô nhà siro chú thằng hen trời ơi tôi mà biết ông dưới đất này trên trời tôi bay lên trời kiếm ông ông mà dưới đất tôi xuống dưới đất kiếm ông rồi rồi à cái thang máy đúng không ông xuống cái này đúng không tôi xuống với ông luôn sợ gì trời ơi tưởng gì phong cận tôi xuống với ông đây ông đâu rồi ủa gì kỳ vậy rõ ràng là ổng có xuống đây mà ta sao không thấy gì ta gì kỳ vậy Ủa, hình như mấy bạn ơi, mình mới vừa nghe được tiếng của Sammy thì phải. Ủa, chắc là bà vô, bà bà bà bà vô trong cái cái bẫy của mình để các bạn. Ok, đầu để mình xem để coi. Check camera thử nha. Ui, đây rồi, thấy Sammy rồi các bạn ơi <laughs> Ủa, ông Phong cận trong này mà, sao bây giờ không thấy ta Gì kỳ ờ, vậy Ê, rồi ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ leo bằng căn hầm bí mật của chúng ta ra ngoài đây Sau đó mở cửa, rồi chui ra ngoài đây Đấy, bạn thấy không, không ai biết cái này là căn hầm bí mật cả Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm bước gì tiếp theo nào mọi người này và cứ như cũ thôi, chúng ta cần gẹt cần gẹt một cái thôi là sẽ bùm Ok, <laughs> Sammy à, Kỳ này tôi sẽ cho bà biết thế nào là thánh chôn phong cận Ok Gạt cần gạt nè Rồi chắc camera thử coi uhm, Tôi nghe thấy tiếng nổ rồi nha bạn nha Ui trời ơi mấy bạn ơi Mấy bạn thấy gì không Nó nổ bùm một cái trời lủng nguyên cái lỗ to đùng nhà Sido ờ, Sammy rồi à, <laughs> Sammy kìa bạn ơi <laughs> Trời ơi cái gì kỳ vậy Tự nhiên đang đứng mà tự nhiên nổ banh chanh vậy ờ. <gasps> trời ơi tôi chứ còn gì nữa đây chính là sự trừng trị cho cái kẻ dám xem thường phong cận thánh cho này bây giờ tôi nói bà biết bà có giỏi thì bắt tôi đi bắt tôi đi đuổi hết tôi đi à. trời ơi tất quả tôi bắt được ông nha trời ơi tôi quảnh cho ông sáu ngày sáu đêm không nhận ra phong cận luôn trời ông à, ơi ờ. tôi tôi leo đây hả leo đây leo đây ok chạy tiếp các bạn ơi chạy tiếp <laughs> nhà an toàn siro đầu tiên đã thực hiện xong bây giờ chúng ta cùng nhau đến nhà an toàn tiếp theo nha các bạn nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên à ok các bạn ơi Mình đã đến với ngôi nhà an toàn tiếp theo Mà hồi nãy mình đã giới thiệu cho bạn ở đây Đó chính là nhà của Sammy nha các bạn nha Ui, ui mình mình thấy Sammy kìa oh. Trời đất ơi ông Phong Cận ở đâu rồi Nãy thấy ông mà chạy ngang của mà ta Trời ơi mình mất cái cây ở gọi là ở hàng rào Bây giờ này đánh ông Phong Cận mà trời ơi ông Trời ơi cái cây bự dữ vậy trời Thế cây quýnh tôi cái tôi chết queo luôn á bạn À Hồi Phong Cận nhà ta ở trong nhà tôi hả Trời Ờ đúng rồi Tôi có giỏi vậy bắt tôi đi tôi đập tôi tôi, đập kính là tôi Trời đập phá nhà bà ông phá nhà sẵn ơi tôi đi xuống không à tôi đi ông mở <laughs> tôi đi là tôi đánh ông luôn ơi lên đây lên đây lên đây lên đây lên đây trời Uầy. trời trời trời trời phong cần ơi trời ơi ông còn non và xanh lắm trốn ở nhà nè ông trốn trốn nhà tôi là có chuyện nha phong cần ơi tôi tàn ông xin tặng cây gậy nè ông tin không hả à, à, sam ơi à, à, sam ơi sam tha tôi lần này đi tôi biết lỗi rồi tôi hết đường chạy rồi tha à, tôi lần này à, đi à, à, thấy chưa thấy chưa cái mặt thấy chưa bị đạt người cho anh bà rồ nhất Bây giờ ông lo mày xin lỗi tôi đi Rồi đưa tôi kim ờ. cương ừ. May ra tôi còn chấp nhận được Còn không tôi sẽ vậy quánh ông bảy ngày bảy đêm Vậy hả Vậy hả Vậy thì ừ. Vậy thì ừ, ừ, <laughs> Sao bà Bà nghĩ rằng là tôi dễ dàng để cho bà bắt tôi như vậy sao Tôi vô nhà bà là có mục đích hết Hãy xem đây Tít Vậy ông làm gì tôi Tít. Trời ơi trời Ai <laughs> Sammy à Đây chính là hố lava đó Ủa rồi đã mất tiêu rồi Trời ơi bốc hơi luôn bạn ơi <laughs> Bốc hơi luôn Rồi ok bạn ơi cây bẫy thứ hai đã thành công ui sammy đang đang chạy qua đây ok ơi sammy đuổi theo tôi đi đuổi hết tôi đi tôi nè tôi nè sợ chưa sợ ui, chưa mà quánh đâu kìa ơi cho đồ lại tấn gần chết à đứng đây quánh đi <laughs> con đuổi theo đi đuổi theo đi chạy nhanh lên bạn ơi chạy nhanh lên trời ơi sammy đuổi mình từ nãy giờ vẫn chưa chịu tha cho mình luôn bạn ơi được rồi vậy thì bây giờ hãy đến với bẫy tiếp theo của tôi nè ok ông đừng lại trời ơi ông chạy dai dữ vậy tôi chạy dai em còn chạy dai dữ hơn tôi tôi quánh không ngu gì trời ơi, bà quýnh một cái mà bà quýnh bằng cái cây gậy to đùng như vậy đập vô đầu tôi cái hơi tôi chết queo luôn chứ quýnh gì nữa leo nhà ca mui nè leo à. nhà ca mui nè à leo giờ leo hả giờ leo ui rớt rớt rớt trời rồi có giỏi thì đuổi theo tôi đi xa ơi ui chỗ nào leo tiếp ui chỗ leo tiếp chỗ nào quên à, đây này này này sam ơi này sam ơi trời ơi trời ơi trời rồi tôi nè tôi nè quánh nông gần chết luôn không tin không hả <laughs> vậy hả sam ơi tôi nói sam nghe nè sam leo vậy? nhà của camui là sam đã mắc bẫy của phong rồi thật ra trời, phong trời, có một trời, món trời. quà nữa muốn dành tặng cho sam đó sam à Trời ơi xin lỗi ông bây giờ cái bẫy gì tôi cũng trốn hết trơn Tại dưới này là dưới này là cây gì ông Tôi dễ trốn bây giờ ông spam ra cái gì tôi cũng trốn được hết trơn Đừng có dụ tôi Ôi, Vậy hả vậy hả Tất nhiên rồi cái nhà của Camui là ở trên cây Cho nên là đâu có thể nào để quái vật tấn công Sam được Tại nó cao quá mà Chính vậy cho nên tôi có cái món quà dành tặng cho Sam nè Đây chỗ này tôi có chuẩn bị Một cái cần gạt đó nè Thì sáng nay Sam đi cho tôi bằng cần gạt nhiều lắm đúng không Bây giờ hãy xem đây bây giờ tôi để xem coi ai sẽ chém tôi hả yêu quái nào yêu quái phương nào chém tôi hả? làm gì có yêu quái phương nào sam ơi nhìn lên trên trời kìa ủa gì à! chúc mừng Sam Cái nhà của Camui đã bị chìm trong lava luôn rồi Hãy coi Sam thoát bằng cách nào hả Sam ơi Ôi bố xuống Ôi trời ơi các <laughs> bạn ơi à. Đấy Mấy bạn thấy không? Đây chính là kết cục cho những kẻ dám gọi là John phong cận thánh John của làng Hero Team. <laughs> Bất cứ ai trong làng này muốn chống đối lại Phong đều phải chịu một cái kết cục là sẽ bị John phát khóc luôn bạn ơi đó thấy không ừ. bây giờ Sammy bị mình John phát khóc luôn rồi <laughs> ôi cái nhà của Sammy à, bị chìm trong lava luôn bạn ơi ghê thiệt luôn á mất tiêu cái nhà luôn rồi <laughs> ok bạn ơi hay mấy bạn nào mà còn muốn mình làm thêm những cái bẫy hay hơn nữa để John thành viên của Hero Team thì nhớ cơm mình xuống cho mình biết nha nhưng mà mình nghĩ rằng là chắc là sau cái lần này Sammy sẽ không không còn dám John mình nữa đâu ơ nhưng mà biết đâu sau lần này bà còn John mình nhiều hơn bà còn phá mình nhiều nhiều hơn nữa là sao ta Ồ không sao như vậy thì mình sẽ cho ngược lại bả tiếp trời ơi có gì đâu <laughs> đúng là người ta cặp đôi quậy nhất làng hero team các bạn ơi <laughs> ok còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video đến đây cũng đã rất là dài rồi cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây và nếu như anh em thấy thích video này đừng quên hãy để cho mình một like một share và nhớ đến subscribe đăng ký hội cho kênh youtube của mình cũng đừng quên là hãy qua bên kênh youtube của sammy cùng với tất cả thành viên của hero team để đăng ký hội cho mọi người nha anh em còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau tạm biệt <laughs> Trời ơi Mình quá là đỉnh cao Xây nhiều bẫy hay quá Hello team Hello team